thuê robot sạc pin kiếm tiền online với New Robot. Liệu bạn đã biết chưa? Nếu chưa biết, hãy xem hết video nhé. Nhớ là tim, sau đó một chấm và đừng quên bấm follow. Let's go! Ok, đầu tiên nhất các bạn truy cập vào đường link mà mình để dưới phần comment bình luận của video này để đăng ký một tài khoản New Robot hoàn toàn miễn phí luôn nha. Và các bạn lưu ý cho mình nhé, là một người giới thiệu ấy, thì các bạn nhớ điền là 096 117 0595 nha để nhận ưu đãi tốt nhất khi thuê robot trên New Robot nha.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 thì đối với mỗi robot ấy, thì số tiền thuê là khác nhau nhé và dao động này ví dụ đây là robot 1 thì số tiền thuê tối thiểu là 100.000 đồng tối đa là 220.000 đồng và thuê trong vòng một ngày nhé các bạn muốn thuê thì bạn nhấn vào tham gia ngay này sau đó tiếp tục nhấn vào thuê ngay để thuê thì các bạn lưu ý cho mình nhé là mục sạc dự phòng này là giá thuê sạc dự phòng ấy thì sẽ bằng 10% giá thuê robot nha và sạc có công dụng kích hoạt khi robot hết chưa kịp vào sạc để tránh robot ngừng hoạt động và không đạt được tiền và sạc dự phòng thì dùng được thêm 24 tiếng tiền thuê sạc thì sẽ được hoàn trả lại phí khi kết thúc hạn thuê robot nha và đây là bảng lãi suất này ví dụ như ở đây là gói robot một này là bạn sẽ thuê trong vòng một ngày và lãi suất bạn sẽ nhận được dao động từ 10 cho đến 12 phần trăm nha đó tương tự các gói khác bạn có thể tham khảo thêm nha và để nạp tiền rút tiền trong new robot như thế nào thì bạn tiến hành truy cập vào mục nạp rút cho mình nhé và trước khi nạp tiền rút tiền ấy, thì bạn tiến hành thêm thẻ ngân hàng cho mình nhé bạn vào mục của tôi này sau đó kéo xuống một chút này sẽ có phần thông tin ngân hàng này thì bạn tiến hành điền tên ngân hàng tên chủ tài khoản cũng như số tài khoản vào nhá sau khi tên thẻ ngân hàng thành công rồi thì các bạn muốn nạp tiền các bạn bấm vào nạp tiền này sau đó các bạn điền số tiền cần nạp cũng như là mật khẩu giao dịch lúc chúng ta đăng ký tài khoản đấy và bấm vào gửi yêu cầu tương tự thế là mục rút tiền này đó các bạn thể quan sát nha và để xem video hướng dẫn chi tiết cách kiếm tiền với newrobot như thế nào các bạn truy cập vào YouTube search tìm kiếm từ khóa newrobot cách khoán xe này thì đây chính là video hướng dẫn chi tiết từng bước từ A đến Z